Xin chào tất cả anh chị, tôi tên Nguyễn Thị Minh Thư, hiện đang công tác tại bộ phận huấn luyện kinh doanh của công ty Daichilai Việt Nam. Ngày hôm nay, Thư sẽ đồng hành cùng với anh chị với nội dung buổi số 3 trong chương trình Đào tạo tư vấn tài chính. Ở buổi trước, anh chị đã được tìm hiểu chương 1 kiến thức chung về bảo hiểm. Và ở buổi này, Thư sẽ cùng với các anh chị tìm hiểu chương 2, chương 3 và chương 4. Thư hy vọng rằng sau buổi học hôm nay, anh chị sẽ phần nào hiểu rõ hơn về luật kinh doanh bảo hiểm và sẽ có cơ sở để tạo niềm tin vững chắc hơn với nghề tư vấn bảo hiểm mà anh chị đã lựa chọn. Chúc tất cả các anh chị sẽ thành công. Hệ thống các nhóm luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm Hiện nay, hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở nước ta đang chịu sự điều chỉnh của nhiều nguồn luật khác nhau. Các luật này có thể được chia thành 3 nhóm. Nhóm 1, các luật nền, được xem là luật chung, như Bộ luật dân sự, luật doanh nghiệp, luật đầu tư. Đây là những luật bao gồm các quy định được áp dụng chung cho mọi lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có các hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Việc xây dựng các văn bản pháp luật áp dụng riêng cho lĩnh vực bảo hiểm phải được xây dựng trên cơ sở các luật nền này. Và nhóm 2, đó là luật kinh doanh bảo hiểm. Đây là luật được xây dựng để điều chỉnh riêng các hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Dưới luật kinh doanh bảo hiểm còn có các văn bản hướng dẫn thi hành luật như các nghị định, thông tư và quyết định như Nghị định 73, Nghị định 80, Nghị định 98, Thông tư 50, Thông tư 65, Thông tư 125, Quyết định 1296, Quyết định 150, Quyết định 315, vân vân. Và nhóm 3 là các luật liên quan như luật thuế giá trị gia tăng, luật đấu thầu, luật cạnh tranh, luật phòng cháy chữa cháy, luật hàng hải, vân vân. Đây là những luật có những quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Ví dụ, Luật phòng cháy chữa cháy có quy định về bảo hiểm cháy nổ, nhưng nội dung cụ thể của việc kinh doanh bảo hiểm cháy nổ nằm ở các văn bản luật trong lĩnh vực bảo hiểm. Và về trình tự ưu tiên tuân thủ đối với các nhóm luật sẽ như sau. Việc xác định luật nền hay luật chuyên ngành cũng chỉ mang tính chất tương đối. Với lĩnh vực bảo hiểm hàng hải, luật kinh doanh bảo hiểm lại có tư cách là luật chung, luật hàng hải lại là luật chuyên ngành. Trong trường hợp này, luật hàng hải được ưu tiên được áp dụng trong các giao dịch dân sự về bảo hiểm, luật kinh doanh bảo hiểm là luật chuyên ngành, còn luật dân sự lại là luật chung. Về nguyên tắc luật nền là cơ sở để xây dựng luật chuyên ngành, hay nói cách khác, luật chuyên ngành được xây dựng nhằm cụ thể hóa một số nội dung trong luật nền. Tuy nhiên, thực tế xây dựng luật xuất phát từ thực tiễn phát triển, nhu cầu quản lý, thời điểm xây dựng luật và các yếu tố tác động khách quan có thể dẫn đến một số xung đột giữa các luật chuyên ngành. Nhưng nhìn chung, theo nguyên tắc, khoa học pháp lý nước ta ghi nhận khi có xung đột thì áp dụng luật chuyên ngành. Đồng thời, những vấn đề không được quy định trong luật chuyên ngành thì được áp dụng theo quy định của luật nền và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Và ví dụ như Điều 578 Bộ Luật Dân sự về bảo hiểm tính mạng quy định. Trong trường hợp bảo hiểm tính mạng thì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ. Nếu bên được bảo hiểm chết, thì tiền bảo hiểm được trả cho người thừa kế của bên được bảo hiểm. Ở đây có thể nhận thấy ngay trong trường hợp bên được bảo hiểm chết mà hợp đồng bảo hiểm có ghi người thụ hưởng là người khác so với người thừa kế của bên được bảo hiểm. Nếu áp dụng theo luật dân sự sẽ không chính xác trong khi vấn đề này được quy định rõ ràng, chính xác hơn trong các điều luật của luật kinh doanh bảo hiểm. các quy định về hợp đồng bảo hiểm. Thứ nhất, khái niệm hợp đồng bảo hiểm. Thứ hai, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm. Thứ ba, quy định về sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm. Thứ tư, hợp đồng bảo hiểm vô hiệu, chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng khái niệm chi tiết. Khái niệm hợp đồng bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phân loại hợp đồng bảo hiểm. Xuất phát từ yêu cầu quản lý, luật kinh doanh bảo hiểm phân loại hợp đồng bảo hiểm theo đối tượng được bảo hiểm sẽ bao gồm: một Hợp đồng bảo hiểm về con người 2. Hợp đồng bảo hiểm tài sản 3. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự Với hợp đồng bảo hiểm con người, đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người. Ví dụ, các hợp đồng bảo hiểm của các công ty bảo hiểm nhân thọ. Với hợp đồng bảo hiểm tài sản, đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài sản bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản. Ví dụ, Anna tham gia một hợp đồng bảo hiểm cháy nổ cho ngôi nhà của mình, đó chính là một hợp đồng bảo hiểm tài sản. Và với hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật. Ví dụ, khi hành khách mua vé máy bay, thì vé máy bay có thể xem là một hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hình thức hợp đồng bảo hiểm. Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam cũng giống như luật của các nước khác đều quy định hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản và bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax và các hình thức khác do pháp luật quy định. Các quy định về hợp đồng bảo hiểm Các anh chị thân mến, bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các nội dung chính của một hợp đồng bảo hiểm. Trong một hợp đồng bảo hiểm sẽ có những nội dung chính nào sau đây? Thứ nhất, trong một hợp đồng bảo hiểm sẽ thể hiện rất rõ tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng. Ví dụ, chị A tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì sẽ ghi rất là rõ tên của chị A là bên mua bảo hiểm hay là người được bảo hiểm. Và chị A sẽ để đối tượng nào sẽ là người thụ hưởng. Và ngoài ra, trên hợp đồng bảo hiểm sẽ thể hiện đối tượng bảo hiểm. Ví dụ, một hợp đồng bảo hiểm tham gia cho chiếc xe ô tô thì đối tượng bảo hiểm sẽ là chiếc xe ô tô và sẽ ghi rất rõ chiếc xe ô tô đó hiệu gì và giá trị là bao nhiêu. Tiếp theo, Nội dung chính của hợp đồng bảo hiểm sẽ thể hiện số tiền bảo hiểm và giá trị tài sản được bảo hiểm. Ví dụ, khi tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì sẽ thể hiện rất rõ số tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm trên hợp đồng đó sẽ là 500 triệu hay 800 triệu và tùy theo mức tham gia số tiền bảo hiểm là bao nhiêu. Và tương tự đối với giá trị tài sản được bảo hiểm thì nếu tham gia bảo hiểm cho một chiếc xe ô tô thì sẽ được thể hiện giá trị tài sản được bảo hiểm là 1 tỷ hay 500 triệu đồng, phụ thuộc vào giá trị tài sản của chiếc xe ô tô đó. Và trong hợp đồng cũng sẽ thể hiện phạm vi, điều kiện, điều khoản, thời hạn bảo hiểm. Về phạm vi, điều kiện, điều khoản và thời hạn bảo hiểm sẽ thể hiện rất rõ trong hợp đồng bảo hiểm và tùy thuộc vào ví dụ khi khách hàng tham gia một hợp đồng bảo hiểm tai nạn thì phạm vi bảo hiểm đó chính là về vấn đề tai nạn. Điều kiện và điều khoản tham gia thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hợp đồng. Thời hạn bảo hiểm có thể khách hàng sẽ tham gia 1 năm, 5 năm hoặc 15, 20 năm. Tùy theo khách hàng sẽ lựa chọn và với mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm. Mức phí bảo hiểm sẽ được thể hiện rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Ví dụ, một khách hàng tham gia một hợp đồng bảo hiểm với mức phí bảo hiểm sẽ đóng là 20 triệu một năm, sẽ được thể hiện rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Và với phương thức đóng phí bảo hiểm, khách hàng sẽ chọn hình thức đóng phí bảo hiểm. Khách hàng có thể đóng phí bảo hiểm bằng cách nộp tiền cho nhân viên tư vấn bảo hiểm hoặc là đến tại văn phòng, đến tại doanh nghiệp bảo hiểm để đóng phí. Cũng có thể chọn hình thức đóng phí là chuyển khoản qua ngân hàng. Và một hình thức có thể tiện lợi hơn đó chính là khách hàng có thể chọn cho mình hình thức đóng phí là qua các kênh bưu điện. Về thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường. Về thời hạn bảo hiểm, thì tùy theo khách hàng sẽ lựa chọn thời hạn hợp đồng bảo hiểm là bao lâu. Có thể là 5 năm, 10 năm hay 15 năm hoặc thời hạn từng năm đối với các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ. Và với phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm mà dẫn đến việc doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải bồi thường cho khách hàng thì lúc bấy giờ Khách hàng có thể chọn phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường bằng cách Thứ nhất, khách hàng sẽ ra văn phòng của doanh nghiệp bảo hiểm để nhận tiền bồi thường. Thứ hai, khách hàng sẽ nhận tiền bồi thường qua tài khoản của ngân hàng. Và thứ ba, khách hàng sẽ ra ngân hàng và nhận tiền bồi thường bằng thức nhận bằng chứng minh nhân dân. Vừa rồi, Thư vừa chia sẻ đến tất cả các anh chị các nội dung chính của một hợp đồng bảo hiểm. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, vậy thì một hợp đồng bảo hiểm sẽ có thời hiệu bắt đầu khi nào, hoặc hay còn gọi là thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm khi nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở slide tiếp theo. Xin mời tất cả các anh chị. Khi tham gia một hợp đồng bảo hiểm, thì khi nào mới phát sinh trách nhiệm bảo hiểm Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm. Thứ nhất, hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm. Thứ hai, hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, trong đó có thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm về việc bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm. Các quy định về hợp đồng bảo hiểm Các quy định về hợp đồng bảo hiểm Các anh chị thân mến, chúng các quy định về hợp đồng bảo hiểm Thời hạn khách hàng yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường Khi khách hàng tham gia một hợp đồng bảo hiểm và xảy ra sự kiện bảo hiểm thì khách hàng sẽ được quyền yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường. Vậy thời hạn để khách hàng yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường là bao nhiêu ngày? Xin thưa với các anh chị, thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm sẽ là một năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Ví dụ, Khách hàng tham gia bảo hiểm tai nạn Ngày 1 tháng 1 năm 2020, hợp đồng có hiệu lực. Đến ngày 5 tháng 1 năm 2020, khách hàng xảy ra tai nạn nằm trong phạm vi bảo hiểm, thì khách hàng có quyền yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Tính từ ngày 5 tháng 1 năm 2020, khách hàng sẽ có một năm để yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Sau thời gian một năm này, sẽ không còn quyền yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Trường hợp thứ hai sẽ là một năm kể từ ngày bên mua bảo hiểm biết việc xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm chứng minh được rằng họ không biết thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, thì thời hạn được tính từ ngày bên mua bảo hiểm biết việc xảy ra sự kiện bảo hiểm đó. Ví dụ, người cha tham gia khi tham gia một hợp đồng bảo hiểm, thì khi nào mới phát sinh trách nhiệm bảo hiểm? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thời điểm các quy định về hợp đồng bảo hiểm Thời hạn khách hàng yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường Khi khách hàng tham gia một hợp đồng bảo hiểm và xảy ra sự kiện bảo hiểm thì khách hàng sẽ được quyền yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường. Vậy thời hạn để khách hàng yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường là bao nhiêu ngày? Xin thưa với các anh chị, thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm sẽ là một năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Ví dụ, Khách hàng tham gia bảo hiểm tai nạn Ngày 1 tháng 1 năm 2020, hợp đồng có hiệu lực. Đến ngày 5 tháng 1 năm 2020, khách hàng xảy ra tai nạn nằm trong phạm vi bảo hiểm, thì khách hàng có quyền yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Tính từ ngày 5 tháng 1 năm 2020, khách hàng sẽ có 1 năm để yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Sau thời gian 1 năm này, sẽ không còn quyền yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Trường hợp thứ hai sẽ là một năm kể từ ngày bên mua bảo hiểm biết việc xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm chứng minh được rằng họ không biết thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, thì thời hạn được tính từ ngày bên mua bảo hiểm biết việc xảy ra sự kiện bảo hiểm đó. Ví dụ, người cha tham gia bảo hiểm tai nạn cho con trai, sau đó người con đi làm xa một thời gian sau quay trở về. Lúc bấy giờ người cha mới biết người con bị tai nạn thì tính từ ngày người cha biết và người cha được quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường, thời hạn sẽ là một năm. Và trường hợp thứ ba, một năm kể từ ngày người thứ ba yêu cầu. Trong trường hợp người thứ ba yêu cầu bên mua bảo hiểm bồi thường về những thiệt hại thì thời hạn được tính từ ngày người thứ ba yêu cầu. Ví dụ, khi anh chị là hành khách trên xe buýt nhà xe sẽ tham gia bảo hiểm về người và tài sản. Cụ thể là vé xe buýt sẽ là một hợp đồng bảo hiểm về trách nhiệm dân sự đối với người ngồi trên xe buýt. Và trong trường hợp này chúng ta sẽ cùng xem xét Đối tượng thứ nhất sẽ là doanh nghiệp bảo hiểm Đối tượng thứ hai là bên mua bảo hiểm tức là nhà xe Và hành khách được xem là bên thứ ba trong trường hợp này Và khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì bên thứ ba tức là hành khách ngồi trên xe buýt sẽ được quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm tức là nhà xe bồi thường những thiệt hại. Và thời hạn cũng sẽ là một năm. Các quy định về hợp đồng bảo hiểm Các anh chị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thời hạn công ty trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Còn nếu như trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường. Vậy, nếu trong trường hợp khách hàng không thỏa đáng về việc doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường thì chuyện gì sẽ xảy ra? và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thời hiệu khởi kiện. Thời hiệu khởi kiện sẽ là 3 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp và sẽ được tính khi nào? Khi doanh nghiệp có văn bản chính thức chi trả về quyền lợi bảo hiểm cho bên khách hàng, lúc bấy giờ sẽ được tính là 3 năm. Đó chính là thời hiệu khởi kiện. Các quy định về hợp đồng bảo hiểm và các nhà thông mến, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quyền của doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có những quyền nào? Thứ nhất, đó chính là thu phí theo thỏa thuận. Thứ hai, yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin đầy đủ, trung thực, những thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm có những hành vi sau đây. Trường hợp đầu tiên là bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường và không thực hiện các nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm về những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm. Ví dụ, anh A có tiền sử là bệnh tim nhưng không khai báo trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì lúc bấy giờ doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được quyền đơn phương đình chỉ. Trường hợp thứ hai khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm, thì doanh nghiệp có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Nếu bên mua bảo hiểm không chấp nhận tăng phí bảo hiểm, thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm, nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm. Ví dụ, anh A đang làm nhân viên văn phòng nhưng khi tham gia hợp đồng bảo hiểm sau một khoảng thời gian, anh A về làm tài xế lái taxi, thì lúc bấy giờ rủi ro đã được tăng lên, nhưng A không khai báo với doanh nghiệp bảo hiểm, thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đình chỉ. Trường hợp thứ ba, trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời gian 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng. Bên bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đóng phí bảo hiểm dưới 2 năm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Và thứ tư, trong trường hợp người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho đối tượng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm cũng có quyền ấn định một thời gian để người được bảo hiểm thực hiện các biện pháp đó. Nếu hết thời hạn này mà các biện pháp đảm bảo an toàn vẫn không được thực hiện, thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tăng phí bảo hiểm hoặc đơn phương đình chỉ hợp đồng bảo hiểm. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu qua về những việc mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm. Và bên cạnh đó, doanh nghiệp bảo hiểm còn có quyền từ chối trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc từ chối bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Ví dụ, anh A tham gia một bảo hiểm tai nạn nhưng anh A bị bệnh tim tái phát và dẫn đến tử vong thì bệnh tim không nằm trong phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm tai nạn. Do đó, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ từ chối trả tiền bảo hiểm cho anh A trong trường hợp này. Tiếp theo, doanh nghiệp bảo hiểm. Chúng ta vừa tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có quyền một Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm. 2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm. 3. Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Khi đó, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm do việc cung cấp thông tin sai sự thật hoặc trong trường hợp khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm không chấp nhận giảm phí bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm. 4. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Và 5. Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật và bên cạnh đó là các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. Chúng ta vừa tìm hiểu về quyền của bên mua bảo hiểm và tiếp theo sẽ là nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm sẽ có nghĩa vụ gì? Bên mua bảo hiểm sẽ có nghĩa vụ một là đóng phí đầy đủ theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Thứ hai là kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm. Thứ ba, thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm. Và thứ tư, thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Thứ năm là áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Và bên cạnh đó là các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Các anh chị có thể thấy quyền của bên này sẽ là nghĩa vụ của bên kia. Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ là nghĩa vụ của bên bảo hiểm. Và nghĩa vụ của bên bảo hiểm sẽ là quyền của doanh nghiệp bảo hiểm. trách nhiệm cung cấp thông tin. Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác từ cả hai phía doanh nghiệp bảo hiểm và bên bảo hiểm là nội dung rất là quan trọng theo nguyên tắc tín nhiệm tuyệt đối trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Và nếu như trong quá trình tham gia bảo hiểm, nếu có sự thay đổi, mức độ rủi ro được bảo hiểm thì sẽ giải quyết như thế nào? Trong quá trình tham gia bảo hiểm, nếu có sự thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm, nếu rủi ro giảm, thì bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Ví dụ, anh A khi tham gia hợp đồng bảo hiểm, anh A nghề nghiệp của mình là tài xế lái taxi. Nhưng sau một khoảng thời gian tham gia hợp đồng thì anh A không còn làm tài xế lái taxi mà anh A chuyển thành điều hành xe thì lúc bấy giờ anh A được quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng của mình. Và khi rủi ro tăng thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Ví dụ tương tự, anh A hiện đang làm nhân viên văn phòng, nhưng sau đó anh A thay đổi nghề nghiệp trở thành tài xế lái taxi thì anh A sẽ thông báo với doanh nghiệp bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Các quy định về hợp đồng bảo hiểm, sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm. Trong suốt khoảng thời gian tham gia hợp đồng bảo hiểm, thì bên bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung phí bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Tất cả mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm đều phải được lập thành văn bản. Ví dụ, anh A tham gia một hợp đồng bảo hiểm cho chính bản thân mình và để người thụ hưởng là chị B vợ anh. Nhưng sau đó, anh A thay đổi người thụ hưởng trở thành cháu C là con của anh. Và trong suốt khoảng thời gian tham gia hợp đồng bảo hiểm thì có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm hay không? Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nói chung và hợp đồng bảo hiểm nói riêng là một trong những nội dung không thể thiếu được pháp luật điều chỉnh. Bản chất của việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là việc một chủ thể khác sẽ thay thế vị trí pháp lý hay còn gọi là kế thừa quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm trong hợp đồng đó. Người nhận chuyển nhượng sẽ trở thành bên mua bảo hiểm mới để tiếp tục duy trì hợp đồng và hưởng các quyền lợi khác nếu có. Ví dụ, anh A tham gia cho bé B là con trai của anh, lúc bé B 16 tuổi. Khi bé B đã tròn 18 tuổi, anh A chuyển nhượng lại hợp đồng cho bé B để bé B trở thành vừa là người được bảo hiểm, vừa là người bên mua bảo hiểm. Tất cả mọi chuyển nhượng đều phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phải có văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng. chấm dứt hiệu lực hợp đồng bảo hiểm. Theo luật kinh doanh bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm còn chấm dứt trong các các quy định về hợp đồng bảo hiểm, sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm. Chấm dứt hiệu lực hợp đồng bảo hiểm. Theo luật kinh doanh bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm còn chấm dứt trong các trường hợp sau. Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị chấm dứt hiệu lực hợp đồng khi bên mua hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm hoặc bên mua hiểm không đóng đủ phí hoặc là bên mua hiểm không đúng đủ phí trong thời gian gia hạn 60 ngày. Các quy định về hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm Xin chào tất cả các anh chị. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua các quy định về hợp đồng bảo hiểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các quy định về hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm. Phần 1. Các quy định chung về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Phần 2. Các quy định về thành lập và tham gia thị trường của doanh nghiệp bảo hiểm. Phần 3. Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động bảo hiểm Các quy định chung về hoạt động kinh doanh bảo hiểm Đảm bảo của nhà nước đối với kinh doanh bảo hiểm Nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và các tổ chức kinh doanh bảo hiểm và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài đầu tư vốn vào Việt Nam và tái đầu tư lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phục vụ công cụ phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Việt Nam cam kết mở cửa thị trường và cam kết không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp bảo hiểm trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các quy định chung về hoạt động kinh doanh bảo hiểm Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động bảo hiểm. Tổ chức cá nhân có nhu cầu bảo hiểm có quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm và chỉ tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm được phép hoạt động tại thị trường Việt Nam. Và xin được lưu ý với các anh chị, cho phép cung cấp qua biên giới mà không cần thành lập pháp nhân tại Việt Nam các sản phẩm bảo hiểm, trừ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe ra. Với việc tái bảo hiểm, vận tải biển và hàng không quốc tế, môi giới và các dịch vụ phụ trợ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Các quy định chung về hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ nghiêm cấm các hành vi sau. 1. Cấu kết nhằm phân chia thị trường, khép kín dịch vụ bảo hiểm. Thứ hai, can thiệp trái pháp luật vào việc lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, Thứ ba, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ định, yêu cầu, ép buộc, ngăn cản tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Thứ tư, thông tin quảng cáo sai sự thật. Thứ năm, tranh giành khách hàng. Thứ sáu, khuyến mại bất hợp pháp. Thứ bảy, hành vi bất hợp pháp, khác trong hợp tác, cạnh tranh và đấu thầu. Các quy định chung về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Bộ Tài chính sẽ là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật và điều kiện để được cấp phép thành lập và hoạt động. Thứ nhất, vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định. Thứ hai, có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Thứ ba, có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định. Thứ tư, người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm, vân vân. Các hình thức pháp lý của doanh nghiệp bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm có thể được thành lập dưới các hình thức pháp lý như sau. Công ty cổ phần bảo hiểm, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, hợp tác xã bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Và xin được lưu ý, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, mô hình chi nhánh nước ngoài. Không bao gồm công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, văn phòng đại diện nước ngoài không được phép kinh doanh bảo hiểm. Quy định chuyển giao hợp đồng bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao không thay đổi cho đến khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm. Ví dụ, công ty Daiichi Life Việt Nam được chuyển giao từ công ty Bảo Minh CMG vào ngày 18 tháng 1 năm 2007 thì các quyền và nghĩa vụ của các khách hàng đang tham gia với công ty Bảo Minh CMG sẽ không thay đổi cho đến khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm. Tái bảo hiểm Khi nhận bảo hiểm rủi ro là doanh nghiệp bảo hiểm đã nhận về cho mình rất nhiều rủi ro và những rủi ro đó cũng có thể vượt quá sức chịu đựng của doanh nghiệp bảo hiểm. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, doanh nghiệp bảo hiểm phải chuyển một phần rủi ro cho các doanh nghiệp bảo hiểm khác. Và khi tái bảo hiểm, được quy định sẽ không tái bảo hiểm trên cùng một lãnh thổ và cũng sẽ không tái bảo hiểm trên cùng một đơn vị doanh nghiệp bảo hiểm. Tái bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh nước ngoài có thể chuyển một phần nhưng không được chuyển nhượng toàn bộ trách nhiệm đã nhận bảo hiểm trong một hợp đồng bảo hiểm cho một hoặc nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước chi nhánh nước ngoài khác. Và tác dụng của tái bảo hiểm đó chính là doanh nghiệp bảo hiểm gốc sang sẻ rủi ro bảo hiểm với các doanh nghiệp bảo hiểm khác một cách chủ động, tùy theo khả năng tài chính của mình, cũng như khả năng tài chính của công ty nhận tái. Nhờ đó, ổn định được kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm gốc. Và thứ hai đó chính là tăng khả năng nhận bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm gốc mà không cần phải tăng vốn vì đằng sau họ đã có các công ty nhận tái bảo hiểm được xem như nguồn bổ sung khả năng tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm. Và thứ ba, người tham gia bảo hiểm sẽ yên tâm hơn vì họ biết rằng đằng sau doanh nghiệp bảo hiểm mà họ lựa chọn có sự hậu thuẫn của các công ty tái bảo hiểm quốc tế hùng mạnh. Và xin được lưu ý với các anh chị, doanh nghiệp nhận bảo hiểm ban đầu được gọi là doanh nghiệp bảo hiểm gốc và công ty nhận chia sẻ rủi ro của bảo hiểm gốc được gọi là công ty nhận tái bảo hiểm. Các quy định chung về hoạt động kinh doanh bảo hiểm các anh chị thân mến, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung tiếp theo với nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ không được phép kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và ngược lại. Và doanh nghiệp nhân thọ và phi nhân thọ được phép kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe. Ví dụ, công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi của chúng ta chỉ kinh doanh trên mạng bảo hiểm nhân thọ. Và đặc biệt, công ty bảo hiểm Daiichi của chúng ta vẫn được phép kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, đó chính là thẻ sức khỏe mà các anh chị có thể thấy đang bán trên thị trường hiện nay. Quy định tài chính và thận trọng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Phần 1. Quy định về vốn. Phần 2. Quy định về dự phòng nghiệp vụ. Phần 3. Quy định về biên khả năng thanh toán. Quy định tài chính và thận trọng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Mức vốn pháp định và yêu cầu đảm bảo vốn pháp định. Khái niệm và yêu cầu trích lập dự phòng nghiệp vụ. Duy trì khả năng thanh toán và quy định về biên khả năng thanh toán tối thiểu. Nguyên tắc đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ. Chế độ kế toán, kiểm toán, báo cáo tài chính, công khai báo cáo tài chính và quản trị tài chính nội bộ. Quy định về vốn điều lệ, vốn pháp định dành cho doanh nghiệp bảo hiểm. Theo quy định hiện hành, chính phủ quy định mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là 300 tỷ đồng Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 600 tỷ đồng, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài là 200 tỷ đồng, doanh nghiệp tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe là 400 tỷ đồng. Doanh nghiệp tái bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe là 700 tỷ đồng và đối với doanh nghiệp môi giới là 4 tỷ đồng. Và xin lưu ý với các anh chị, kinh doanh bảo hiểm sức khỏe sẽ là 300 tỷ đồng, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe sẽ là 600 tỷ đồng và cứ thêm một nghiệp vụ bảo hiểm sẽ là thêm 200 tỷ đồng quy định về dự phòng nghiệp vụ. Dự phòng nghiệp vụ là khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập nhằm mục đích thanh toán cho những trách nhiệm bảo hiểm đã được xác định trước và phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết. Quy định biên khả năng thanh toán Biên khả năng thanh toán là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán. Quỹ dự trữ bắt buộc Vì sao phải có quỹ dự trữ bắt buộc, nhằm để bổ sung vốn điều lệ và đảm bảo khả năng thanh toán. Và đối tượng phải trích nộp quỹ dự trữ bắt buộc sẽ là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Với quỹ dự trữ bắt buộc, phải trích hàng năm theo tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm lập ra nhằm để bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phá sản hoặc mất khả năng thanh toán và đối tượng phải trích nộp quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, đó chính là doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, trừ doanh nghiệp tái bảo hiểm. Và số tiền trích nộp quỹ bảo vệ người được bảo hiểm tối đa không vượt quá 0.3% tổng doanh thu phí bảo hiểm giữ lại thuộc các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề. Các anh chị thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chương 3, quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài đối với hoạt động đại lý bảo hiểm. Phần 1. Đại lý bảo hiểm Phần 2. Quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm Phần 3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh nước ngoài trong hoạt động đại lý bảo hiểm. Phần 4. Quy định pháp chế về xử lý vi phạm của đại lý bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm Trách nhiệm của đại lý bảo hiểm Điều kiện để hoạt động đại lý bảo hiểm Tổ chức cá nhân phải có đủ điều kiện hoạt động đại lý theo quy định. Tổ chức cá nhân không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà chúng ta đang hoạt động làm đại lý. Cá nhân không hoạt động đại lý trong thời hạn 3 năm liên tục phải thực hiện thi lại. Và các hoạt động không được thực hiện khi làm đại lý bảo hiểm. Khi làm đại lý bảo hiểm sẽ không được thực hiện thông tin quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, điều kiện và điều khoản bảo hiểm không được ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin hoặc xúi dục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và không được tranh giành khách hàng dưới mọi hình thức. Không được sử dụng khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực dưới mọi hình thức. Quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm Đại lý bảo hiểm có quyền lựa chọn và ký kết với doanh nghiệp bảo hiểm theo đúng như quy định pháp luật tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ do doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức, được cung cấp thông tin và các điều kiện khác để thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, được hưởng hoa hồng và các quyền lợi ích hợp pháp khác. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm hoàn trả tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm. Và bên cạnh đó, đại lý bảo hiểm sẽ có nghĩa vụ. Nghĩa vụ thực hiện cam kết trong hợp đồng đại lý bảo hiểm ký quỹ hoặc thế chấp tài sản cho doanh nghiệp bảo hiểm nếu có thỏa thuận. Thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo phạm vi được ủy quyền trong hợp đồng đại lý bảo hiểm. Tham gia các khóa đào tạo do các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm tổ chức. Chịu sự kiểm tra, giám sát và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm Trách nhiệm của đại lý bảo hiểm Trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm gây ra thiệt hại đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết. Đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh nước ngoài trong hoạt động đại lý bảo hiểm. Các anh chị thân mến, Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quyền của doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền lựa chọn đại lý bảo hiểm và ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm, quy định mức chi trả hoa hồng bảo hiểm trong hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định pháp luật, nhận và quản lý tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp của đại lý bảo hiểm nếu có thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm, yêu cầu đại lý bảo hiểm thanh toán phí bảo hiểm đã thu kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác từ hoạt động đại lý bảo hiểm. Và bên cạnh quyền thì doanh nghiệp bảo hiểm cũng sẽ có các nghĩa vụ sau. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm. Phải tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đại lý theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn và cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm thực hiện các trách nhiệm phát sinh theo hợp đồng đại lý bảo hiểm, thanh toán hoa hồng theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm, hoàn trả cho đại lý bảo hiểm khoản tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp theo thỏa thuận. Và bên cạnh đó còn có các nghĩa vụ tiếp theo. Xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng đến với slide tiếp theo và cùng xem xét. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay tổn thất do hoạt động đại lý bảo hiểm gây ra theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm. Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các hoạt động do đại lý bảo hiểm thực hiện. Thông báo cho Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam danh sách các đại lý bảo hiểm bị doanh nghiệp chi nhánh nước ngoài chấm dứt hợp đồng đại lý bảo hiểm do vi phạm pháp luật, quy tắc hành nghề. Đạo đức nghề nghiệp và quy định pháp chế của công ty Life Việt Nam. Phần 1. Đối với khách hàng. Phần 2. Đối với công ty. Và phần 3 các hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức người đại lý bảo hiểm nhân thọ. Đạo đức nghề nghiệp Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đạo đức nghề nghiệp của người đại lý bảo hiểm đối với khách hàng. Chúng ta phải luôn tôn trọng, niềm nở với khách hàng, đặc quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng lên trên hết. Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để tư vấn, đánh giá khả năng tham gia bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm một cách trung thực, khách quan, luôn tư vấn những sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. Giải thích, hướng dẫn đầy đủ, trung thực cho khách hàng về sản phẩm bảo hiểm, các quyền và nghĩa vụ của khách hàng. Trao hợp đồng bảo hiểm trong thời gian thích hợp theo quy định của doanh nghiệp bảo hiểm. Tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng. Đạo đức nghề nghiệp của người đại lý bảo hiểm đối với công ty Đối với công ty, phải thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm đầy đủ và chính xác theo nội dung và phạm vi mà doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận. Tuân thủ mọi nội quy, quy chế, quy định do doanh nghiệp bảo hiểm ban hành bao gồm cả các yêu cầu về đào tạo. Cung cấp cho doanh nghiệp tất cả các thông tin liên quan đến các bên tham gia bảo hiểm mà đại lý bảo hiểm biết hoặc phải biết. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của nhà nước ban hành. Luôn ứng xử chuyên nghiệp và tôn trọng nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm Xử phạt hành chính theo Nghị định Chính phủ 98 trên 2013 trên NDCB. Mức xử phạt sẽ từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng khi hành vi của đại lý và doanh nghiệp đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác khi không có sự đồng ý của doanh nghiệp bảo hiểm đang làm đại lý. Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin bảo hiểm hoặc sử dụng bên mua bảo hiểm người được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoạt động đại lý bảo hiểm khi chưa được ký hợp đồng đại lý hoặc khi hợp đồng đại lý bảo hiểm đã hết hiệu lực. Mức xử phạt sẽ từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng khi hành vi của đại lý và doanh nghiệp hoạt động đại lý bảo hiểm khi không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật thực hiện các công việc ngoài nội dung hoạt động đại lý theo quy định của pháp luật thực hiện các công việc ngoài nội dung được ủy quyền trong hợp đồng đại lý bảo hiểm thay mặt bên mua bảo hiểm đàm phán hợp đồng bảo hiểm với chính doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài mà tổ chức, cá nhân đang làm đại lý. Mức xử phạt sẽ từ 70 triệu đồng đến 80 triệu đồng khi có hành vi của đại lý và doanh nghiệp đào tạo đại lý bảo hiểm chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không tuân thủ nội dung chương trình đào tạo đại lý đã được Bộ Tài chính phê chuẩn về thời gian đào tạo, cán bộ đào tạo, cơ sở vật chất để đào tạo, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm không đúng quy định của pháp luật và mức xử phạt từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng khi hành vi của đại lý và bảo hiểm. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài sử dụng tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động đại lý bảo hiểm mà không đảm bảo các điều kiện và nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật. quy định xử phạt. Hình thức xử phạt bổ sung Tước quyền sử dụng chứng chỉ đại lý bảo hiểm của cá nhân từ 2 tháng đến 3 tháng, đình chỉ hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức từ 2 tháng đến 3 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 2 điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm B, điểm C, khoảng 3 điều này. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này. Buộc hủy kết quả đào tạo đại lý bảo hiểm đối với vi phạm quy định tại điểm B, điểm C khoản 3 điều này và buộc đình chỉ hoạt động đào tạo đại lý của cơ sở đào tạo đại lý từ 1 đến 3 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 3 điều này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu quy định pháp chế của Dai Chi Lai Việt Nam các hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức của đại lý bảo hiểm. Khi đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác, khi không có sự đồng ý của doanh nghiệp bảo hiểm đang làm đại lý. Chiếm dụng phí liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Thông tin quảng cáo sai sự thật về hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Xúi dục bên mua bảo hiểm kê khai không trung thực Xúi dục bên mua hiểm hủy bỏ hoặc để mất hiệu lực hợp đồng bảo hiểm hiện có để tham gia hợp đồng bảo hiểm mới làm thiệt hại đến quyền lợi của bên mua bảo hiểm. Quy định pháp chế của Dai Chi Lai Việt Nam Các hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức của đại lý bảo hiểm Giả mạo chữ ký và hồ sơ hoặc ký thay bất kỳ chứng từ nào của khách hàng trục lợi hoặc gian lận bảo hiểm dưới bất kỳ hình thức nào không thực hiện hoàn trả đầy đủ các khoản nợ bằng tiền đã cam kết hoàn trả theo thời hạn đã quy định. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa tước quyền hành nghề vì phạm tội theo quy định của pháp luật. Vi phạm nghiêm trọng hợp đồng đại lý bảo hiểm. Quy định pháp chế về xử lý vi phạm của đại lý bảo hiểm của Dai Chi Life Việt Nam và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các khái niệm chung. Vậy, thời gian thử thách là gì? Thời gian thử thách là thời gian đại lý không được xem xét bổ nhiệm vào vị trí cao hơn và không được tuyển dụng, giới thiệu đại lý mới tuyển dụng. Và thời gian kỷ luật là gì? Thời gian kỷ luật là thời gian đại lý bị áp dụng đồng thời các biện pháp sau. Đình chỉ hoạt động kinh doanh. Khi bị đình chỉ hoạt động kinh doanh, đại lý tuyệt đối không được phép thay mặt công ty tiếp xúc với khách hàng để tiến hành bất kỳ hoạt động tư vấn kinh doanh nào dưới danh nghĩa là đại lý của công ty. Hủy bỏ kết quả, không công nhận thành tích thi đua nếu có. Không được tuyển dụng, giới thiệu, tuyển dụng đại lý mới. Tạm giữ toàn bộ thu nhập đối với các vi phạm về tài chính. Không xem xét nguyện vọng đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý, trừ trường hợp có ý kiến khác của tổng giám đốc. Các anh chị có thể tham khảo thông báo số 14 trên NLC ER 1508-2019 về quy định pháp chế về xử lý vi phạm của đại lý phiên bản số 06. Quy định pháp chế về xử lý vi phạm của đại lý bảo hiểm của công ty Daichilai Việt Nam. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu các hình thức kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm nặng hay nhẹ mà sẽ có các hình thức kỷ luật khác nhau. Hình thức kỷ luật đầu tiên đó chính là khiển trách. Thử thách có thời hạn lên đến 30 ngày. Hình thức kỷ luật thứ hai đó chính là cảnh cáo. Đình chỉ hoạt động kinh doanh đến 60 ngày. Thời gian thử thách đến 60 ngày. Hình thức kỷ luật thứ ba, cảnh cáo nghiêm khắc. Đình chỉ hoạt động kinh doanh đến 90 ngày. Thời gian thử thách đến 90 ngày. Và hình thức kỷ luật cao nhất đó chính là chấm dứt hợp đồng đại lý, đưa tên đại lý vào đại lý vi phạm, chuyển hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính, khởi kiện dân sự hay khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật. Các anh chị có thể tham khảo thông báo số 14 trên NLC ER trên 1508-2019 về quy định pháp chế về xử lý vi phạm của đại lý phiên bản số 06 vừa rồi cũng đã kết thúc phần bài giảng của buổi 3. Xin được cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe và hy vọng các anh chị sẽ trở thành những người đại lý thật xuất sắc và chúc cho các anh chị sẽ trở thành một người tư vấn tài chính, đạt được nhiều thành công và luôn luôn gắn bó lâu dài với công ty Daiichi Life Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị. Chúng ta đã tìm hiểu về hệ thống pháp luật của hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng như tìm hiểu về đạo đức nghề nghiệp tư vấn bảo hiểm và các quy định pháp chế của Dai Chi Daichilai Việt Nam. Thông qua những điều này, anh chị sẽ hiểu rõ hơn về pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Đây là những cơ sở vững chắc để các anh chị xây dựng niềm tin và để trở thành những người đại lý chuyên nghiệp. Bên cạnh những kiến thức về pháp luật kinh doanh bảo hiểm, công ty Dai Chi Daichilai còn mang đến các anh chị những sản phẩm vô cùng thiết thực và có giá trị nhân văn. Và để tìm hiểu rõ hơn, xin mời các anh chị chúng ta sẽ đến với những bài giảng tiếp theo. Minh Thư xin được chúc tất cả các anh chị sẽ trở thành những người tư vấn xuất sắc và cùng chung tay mang đến cho hàng triệu gia đình Việt Nam những giải pháp tốt nhất, đa chi lai, gắn bó, dài lâu.